Dừng cuộc chơi được chưa anh em Dừng đi Dừng đi còn kịp Nghe lời tao dừng đi ha? Banh xác rồi Dừng đi Lo làm ăn Tập trung vô kiếm tiền đi Rồi có tiền đi Rồi Tết mình chơi ha Bây giờ tạm thời dừng đi Bóp còn 10 ngàn Anh mở nắp xô trong tay không tiền đời mấy ai thương nhưng lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời giờ tôi biết sống làm sao trời ơi ông trời ngoảnh mặt làm ngơ vì đời không sống trong mơ kiếp người phận số riêng ai trần gian là cõi đo đầy cớ sao gây oán thù vì danh lời mà đau vì kiếm tiền phù nhau nhưng khi có tiền thì tiền cũng có có thể ngày hôm nay bạn thất bại có thể ngày hôm nay bạn thua cuộc nhưng bạn hãy nhớ một điều rằng cá chép vượt thác mới hóa rồng người vượt nghịch cảnh mới thành công ý chí vững vàng không lay động Gian nan vất vả chớ nản lòng Tiền nhiều để làm chi Tiền nhiều để làm gì Ngày mai đây chết đi man đục gì Không biết rằng bạn bè ai đưa tin hay chỉ là một mình dưới mồ sâu Đừng khóc làm chi Đừng khóc làm gì Người bỏ đi Mà sao không trở về Giờ còn lại Một mình tôi lẻ loi Nghèo còn hơn Có tiền giờ cô Mấy em bi ôm đâu thấy cảnh này Cầm bo hai sĩ nói này nói kia Thân này thức sớm về khuya Gót bia chút xíu đòi 500 ngàn Anh ơi Kêu cái gì Nữa hai mình về chung nhà rồi ai nấu ăn <laughs> Tao nấu cho mày ăn Ai <laughs> quét nhà Tao luôn Ai giặt đồ Tao giặt đồ cho mày luôn Yếu thì mà <laughs> Rồi ai rửa chén Tao rửa luôn, được chưa Rồi em làm cái gì Mày không có cần làm cái gì hết trơn á Tao đưa mày lên bàn làm bà nội tao luôn